Và bây giờ mình đang trên đường di chuyển đến phường à, Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Và giá cả căn nhà này ra sao, diện tích như thế nào, nội thất bên trong gồm có những gì và bên trong cơ cấu kết cấu ra sao thì tất cả Kỳ Lân sẽ review. Ồ thì ra là nếu như mà cái nhà nằm ở vị trí này á thì à, cũng là khá là sầm uất khu này là khu uh, có thể nói là khu ăn chơi luôn á wow quán karaoke mình nhìn rất là hoành tráng vâng và bây giờ mình đã đến ngôi nhà nhà rất là rộng cảm giác rất là thích đầu tiên là cái uh, cảm nhận về cái độ rộng thì qua camera qua màn hình thì khách đã thấy rất là rộng rồi siêu rộng luôn từ từ ghi lăng xe vô trong cái nhà đây là một cái sân uh, sân cỏ theo kỹ năng cảm nhận được là chuẩn và khi quý khách đến xem thì sẽ được tư vấn kỹ hơn